Xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay mình chia sẻ à, cho quý vị nghe một ca khúc Đó là Những cõi cho em ba Kính mời quý vị à, cùng lắng nghe Tháng năm chưa xóa tình đôi

rằng con tim thay vạn son gấm lúa san dầu làm sao giữ được thì đành em giờ cao sang nơi phương xa im ấm bên chồng tình xưa giữ lại một mình tôi với sầu thương những có khuyên người đừng chẳng được mấy tay chẳng đôi tay nên anh nào mơ mộng gì đâu yêu em em cũng cơ hàng hai đứa mình quyền thề trăm năm không phôi phai mắm rượu buồn câu dâm yến trầu đắp đền ơn sâu thế thái nhân tình người đời mua bán đôi trao em giờ cao sang nơi phương xa em ấm bên chồng tình xưa gửi lại những có hôm nào chuyện tình ngang trái thế lương mong người đừng quên khi yêu nhau xin hãy thật lòng đừng mơ với mộng để rồi chuột lấy cô để rồi chuột lấy khổ